quan hệ từ là những từ nối. Nó có thể nối các từ ngữ hoặc các câu nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau. Cô có một sơ đồ để các con dễ hình dung hơn về khái niệm này. Quan hệ từ, trước hết, nó chính là những từ nối. Nó để nối gì? Nó có thể nối từ với từ, vế câu với vế câu, nó cũng có thể nối câu với câu hoặc đoạn với đoạn. Nhưng quan trọng hơn, tất cả những ý nghĩa này phải được biểu thị trên một mối quan hệ nhất định. Tất cả những từ đó gọi chung bằng một từ, quan hệ từ. Và quan hệ từ là một trong những từ loại của tiếng Việt. Chúng mình cùng tìm hiểu ví dụ nhé. Rừng say ngây và ấm nóng Câu này được trích trong bài Mùa thảo quả của tác giả Ma Văn Kháng. Để tả hương thơm của thảo quả, tác giả đã sử dụng hai từ rất hay, rất đẹp, đó là say ngây và ấm nóng. Hai từ này để được kết nối chặt chẽ hơn, tác giả sử dụng quan hệ từ và. Như vậy, quan hệ từ và mang ý nghĩa liên hợp bởi nó kết nối giữa say ngây với ấm nóng. Ví dụ thứ hai, Hoa mai nở từng chùm thưa thớt, không đơm đặc như hoa đào, nhưng cành mai uyển chuyển hơn cành đào. Ở hai câu này, ta thấy câu thứ nhất được nối với câu thứ hai bằng quan hệ từ nhưng. Ở câu thứ nhất nói về vẻ đẹp của hoa mai. Ở câu thứ hai khẳng định ngược lại cái vẻ đẹp tuy không nhiều nhưng cành mai lại uyển chuyển.